me. cũng là quá bảy qua năm qua mưa gió gạt lòng người vẽ lại bức tranh tiền cho quê mình Hãy subscribe cho kênh yeah. giờ dạ, đường nơi ngày xưa đất của lão cũng là quê nghèo khô ai muốn về cũng ngại cách trở này mỗi địa danh đã gắn liền với bao số phận của những mảnh đời riêng theo dòng thời gian mà quá khứ đã